thao tác uh, cho phép uh, tham gia vào lớp học uh, tự động trong uh, Google Meet copy vào cái đường link uh, tiện ích how to admit đối với tài khoản của mình đang sử dụng bấm vào nút ừ, thêm vào Chrome auto mix auto mix bấm vào thêm tiện ích khi đó là xuất hiện phía trên tiện ích nó có cái biểu tượng mũi tên để cho nó hiển thị ra ngoài thì bấm vào nút tiện ích và bấm vào cái biểu tượng ghim sau đó để cài đặt để mà nó chấp nhận tự động tham gia vào Google Meet. Bấm vào biểu tượng Meet và chọn Option. Thao tác này, mình đổi tên lại Admit thành là chữ chấp nhận. Sau đó là mình bấm chuột trái một cái sau đó là bấm vào bấm dấu ít để thoát nó đi như vậy là lần sau khi truy cập vào Google Meet mở lớp học thì sẽ tự động tham gia vào cuộc họp lấy ví dụ khi tài khoản ở máy khác tham gia vào cái đường link thì có cái nút yêu cầu tham gia khi bấm vào yêu cầu tham gia thì tự động nó sẽ Google Meet tự động chấp nhận để tham gia vào lớp học bình thường mà không cần phải bấm vào nút là chấp nhận tài khoản thứ hai bấm vào yêu cầu tham gia thì khi đó là đã có được một người tham gia vào đây như vậy là khi mình gửi cái link thì người khác sẽ tự động vào lớp học muốn thực hiện thao tác là bỏ chức năng tự động tham gia thì trên biểu tượng mic auto mic chọn đó và sau đó là mình bấm chọn là switch off là khi có biểu tượng từ màu xanh chuyển sang màu đỏ là chức năng này là ngưng chấp nhận tự động như vậy là khi có người tham gia mình phải chấp nhận đồng ý mới được phép vào lớp học còn trường hợp mà mình muốn tự động thì mình chọn lại và chọn vào switch on thì biểu tượng màu xanh này nó sẽ tự động khi có người tham gia vào lớp học thông qua cái đường link